Hiện nay có rất là nhiều người mơ ước sở hữu cho mình một căn nhà vườn để nghỉ dưỡng, căn nhà thứ hai để chúng ta có thể lui về nghỉ ngơi sau những ngày dài làm việc và học tập mệt mỏi. Chúng ta có thể về đó câu cá, trồng rau, thu hoạch trái cây hoặc là chở gia đình của mình về đó chúng ta có thể nghỉ ngơi hoặc là thưởng thức những cái món ăn ngon vào những dịp cuối tuần. Tuy nhiên cái việc lựa chọn cái loại hình bất động sản này thì vô cùng khó khăn và với kinh nghiệm nhiều năm bán cái loại hình bất động sản này ở Cần Thơ và các tỉnh miền Tây Trân xin phép gửi đến cho quý anh chị những cái gợi ý rất là quan trọng để quý anh chị có thể cân nhắc trước khi lựa chọn mua cái loại bất động sản này nhé thứ nhất vị trí chúng ta không nên chọn lựa những cái vị trí quá xa so với cái nơi ở hiện tại vì như vậy sẽ làm bất tiện cho cái việc di chuyển quý anh chị chúng ta nên chọn lựa những cái vị trí cách trung tâm thành phố khoảng tầm từ 30 phút cho đến 2 tiếng đi xe là hợp lý song song đó chúng ta cũng nên lựa chọn những cái sản phẩm tránh những cái khu vực như là mồ mã dốc cầu bãi rác các công trình hành lang an toàn đường sông các trang trại chăn nuôi vì nó sẽ làm ảnh hưởng tới nhu cầu sống và sinh hoạt của rất là nhiều người Thứ hai, đối với đất vùng ven, đất nông nghiệp thì chúng ta cần phải xác định cái ranh giới đất rõ ràng. Tốt nhất là chúng ta nên dùng hàng rào để bao xung quanh để bảo vệ ranh và để tránh cái tình trạng tranh chấp về sau này. Và song song đó chúng ta cần nên tìm hiểu về cái quy hoạch sử dụng đất, xem có chuyển đổi thành mục đích để ở được hay không, có được cấp phép xây dựng hay không. Và ở những cái à, thửa đất mà chúng ta mua mà chưa có thổ cư á, thì chúng ta cần hỏi xem ở cái địa phương đó, đó thì lên thổ cư một mét là bao nhiêu tiền để chúng ta biết để chúng ta có thể chuẩn bị để mà khi sau này mình muốn cất nhà hay gì đó mình có thể lên thổ cư được và mình chuyển đổi mục đích sử dụng được còn đối với đất lúa thì chúng ta cần phải tìm hiểu rất là kỹ tại vì không phải ai cũng có thể đứng tên được trên đất lúa ví dụ như những cái trường hợp mà không thể trực tiếp canh tác hoặc là sử dụng thì sẽ không thể ờ, không thể nào mà đứng tên trên cái đất lúa được thì ngay lúc này chúng ta cần phải có một người tư vấn rõ ràng và kỹ lưỡng giao thông và cơ sở hạ tầng, đường đi đến bất động sản phải thuận tiện. Tốt nhất là ô tô có thể vào được. Việc thuận lợi về mặt giao thông sẽ làm cho bất động sản của quý anh chị sẽ trở nên đa năng hơn. Nghĩa là chúng ta có thể vừa làm nhà vườn để nghỉ dưỡng, vừa có thể làm khu du lịch và vừa có thể kinh doanh homestay chẳng hạn. Ngoài ra, quý anh chị nên kiểm tra xem ở cái khu vực đó đã có điện, nước sạch hay là mạng internet hay chưa. Nên chọn cái nơi cao ráo không bị ngập nước và chọn cái loại bất động sản cặp với kênh rạch vì nó sẽ là một lợi thế vô cùng lớn bởi vì nó mát mẻ và có nguồn nước để phục vụ cho cái việc tưới tiêu và chăm sóc cây trái sau này. Thứ tư, môi trường sống xung quanh và tiện ích vì đây là ngôi nhà thứ hai cho nên quý anh chị có thể dành nhiều thời gian ở đây vào những dịp cuối tuần. Chúng ta có thể về đây nè, trồng rau nè, câu cá, chăn gà cùng gia đình mình thưởng thức những cái món ăn ngon nè cùng nhau thu hoạch trái cây cùng nhau tham gia những cái trò chơi hay là có thể là bơi xuồng nè chúng ta có thể làm gần gũi với thiên nhiên nhiều hơn cho nên vì thế chúng ta phải cần tìm hiểu xem cái khu vực ở đây có an ninh hay không con người ở đây có tốt hay không có thân thiện hay không có thích hợp để làm hàng sớm hay không và môi trường xung quanh thì chúng ta phải lựa chọn những cái nơi là có ờ, không khí trong lành nè nguồn nước không có bị nhiễm mặn hay là nhiễm phèn nguồn đất tốt có thể trồng được nhiều loại cây trái và rau màu và có thể sinh sống được còn về phần tiện ích thì chúng ta nên chọn lựa những cái khu vực ở gần như là chợ nè cơ sở y tế và nếu mà gần trường học thì càng tốt thể đất nên chọn những diện tích đất phù hợp với nhu cầu và túi tiền của quý anh chị theo kinh nghiệm thì đối với nhà vườn thì diện tích từ khoảng 500 m2 đến 1.000 m2 đến 2.000 m2 là khá phổ biến. Trường hợp những anh chị có vốn mạnh hơn có thể lựa chọn cho mình những cái sản phẩm lớn hơn từ 3.000, 5.000, 7.000 hoặc là có thể nhiều hơn nữa. Khi lựa chọn bất động sản vùng ven hay đất nông nghiệp thì chúng ta nên chú ý đến cái hình thể đất, chúng ta lựa chọn cái hình thể đất cân đối một tí xíu, chúng ta tránh lựa chọn những cái hình dạng đất chiều ngang quá ngắn và chiều dài quá dài nó sẽ làm ảnh hưởng tới cái việc xây dựng và cái việc bố trí nhà vào vườn nữa chúng ta nên tránh lựa chọn những cái mảnh đất có hình thù rất là đặc biệt à, tốt hậu nè chúng ta nên lựa chọn những cái mảnh đất vuông vức vì như vậy nó sẽ làm tăng giá trị của mảnh đất của mình hơn Thứ sáu, tiềm năng tăng giá. Cho dù để ở hay là đầu tư thì quý anh chị cũng nên chọn lựa cái loại bất động sản có khả năng tăng giá trị theo thời gian. Chúng ta nên lựa chọn cái loại bất động sản có tính đa dụng cao, vừa có thể để ở, vừa có thể kinh doanh được, ví dụ như là kinh doanh homestay chẳng hạn. Chúng ta nên lựa chọn cái loại bất động sản có thể chuyển đổi được mục đích sử dụng và có thể tách ra thành làm nhiều cửa, Nó sẽ là một lợi thế rất lớn nếu như sau này quý anh chị muốn bán lại một phần và cuối cùng là điều quan trọng nhất, chúng ta nên chọn lựa cái loại bất động sản có khả năng phát triển thành trung tâm trong tương lai. Cái thứ bảy là giá. Khi mà quý anh chị chọn lựa mua cái bất động sản nông nghiệp hay là một cái bất động sản vùng ven để xây dựng nhà vườn để nghỉ dưỡng thì cái vấn đề mà anh chị gặp khó khăn chắc hẳn là vấn đề định giá. Do là quý anh chị rất là khó tìm được một cái sản phẩm tương tự để mà chúng ta có thể so sánh giá do đó thì quý anh chị nên cần tìm một cái người môi giới đáng tin cậy, chuyên nghiệp và am hiểu về cái thị trường khu vực đó để quý anh chị có thể nhận được những cái sự tư vấn và đưa ra cái quyết định để lựa chọn cái sản phẩm giá tốt nhất và phù hợp nhất với gia đình của mình nhé. Cuộc đời nở hoa hay là cuộc sống bế tắc có khi chỉ vì một quyết định. Do đó, quý anh chị nên tham khảo các phương pháp như trên để chọn một bất động sản tốt nhất và phù hợp nhất với bản thân và gia đình. Kính chúc quý anh chị chọn được một bất động sản làm anh chị hài lòng. Nếu có ý kiến hoặc góp ý trao đổi gì thêm, xin quý anh chị để lại ở phần bình luận. Xin chào và hẹn gặp lại. Nếu quý anh chị thấy hay, vui lòng nhấn like, để lại bình luận và chia sẻ video này đến với tất cả mọi người nhé.